yeah, yeah, yeah. Em đêm nay lăn vào chân được Em sân thành bốn tiếng lực Em có căng trao là vùng Yeah, yeah, yeah, yeah. Em đêm nay lăn vào chân được Em sân thành bốn tiếng yeah, Em đêm nay nó mà chân được Mà sân thành buồn tiếng được Em có căng trao là vùng yeah, yeah, yeah, yeah. Em đêm nay lắm rồi Em có sân thành bằng tiếng mực anh có căng trao là vùng Yeah, yeah, yeah, yeah Em đêm nay lắm rồi Yeah, yeah, yeah, yeah Em đêm nay lắm rồi yeah, yeah, yeah, yeah. Em nay lắm là cân Một sân thành bằng tiếng lực Em có cân trao là vùng Yeah, yeah, yeah, yeah. Em đêm nay lắm là cânဒါလေးအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အဲဒါမျိုးလေးဆန်ဆော့ကြည့်မယ် let's go yeah yeah yeah yeah em nay lắm là cân yeah, yeah, yeah, yeah. Em đêm hay lắm mà Một sân thành bằng tiếng mực Em có thân trao là vùng Yeah, yeah, yeah, yeah. Em đêm hay lắm mà Một sân thành bằng tiếng mực Em có thân trao là vùng Yeah, yeah, yeah, yeah. I'm a